Làm giấy lên phường xong được kỹ Thủ tục pháp lý xong được thi Tam bái phu thê thiên địa chứng Đồng tâm vĩnh kết cao được ngưng Kết thúc trò chơi tình nhân bằng một đám cưới thật linh đình Là em đó cô dâu của anh Trong cái bộ váy cưới thật xinh xinh Rước em và cái tám người khiên dòng tiền lễ vật trong lĩnh thịnh Vì anh đâu muốn em thua người ta Em phải xứng ngang tầm minh tinh Tình đẹp là tình trong trắng cho tới khi vậy